Ai, thịt thơm vậy mà không thấy ai hết ta ui ui ui, ui sao sao sao nhìn kia ui tới này kìa tới kìa đó mấy bạn thấy không à, những anh thổ dân những anh thổ dân sau khi mà thấy được thịt nướng những anh thổ thổ dân sẽ rất là thèm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 thì như những bạn nào mà chơi Mini World thì mình nghĩ các bạn cũng đã biết Mini World chúng ta mới vừa cập nhật một cái phiên bản mới Và cái phiên bản này có một cái nhân vật mới ở trong Mini World Mấy bạn biết nhân vật đã được cập nhật mới ở trong Mini World là nhân vật gì không? Bạn nào biết nhớ bình luận lại cho mình biết nha <laughs> Ok, Sammy ơi, tôi đố bà nha Nhân vật mới ở trong Mini World là ai, bà biết không? Trời tôi cứ như là biết tôi là biết tuốt ông không biết à Tất nhiên là thủ dân rồi, tên nè Wow, giỏi dữ ta đó Sammy trả lời đúng rồi các bạn ơi Mini World mới vừa cập nhật thêm một cái anh chàng à, gọi là cao to đen hôi Có tên là thổ dân các bạn ơi đó Mini World chúng ta bây giờ đã có thổ dân rồi nha Và bây giờ mình sẽ làm một video hướng dẫn cho những bạn nào mà chưa biết cách để có thể triệu hồi thổ dân Thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để có thể triệu hồi thổ, thổ, thổ dân nha Rất là đơn giản thôi, ok rồi ok Sam ơi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bà cách để chịu hồi thổ dân nha, chịu không? Rồi ok rồi xem làm gì vậy nha Chứ làm khó khổ tôi không biết luôn á Yên tâm đi Chịu hồi thổ dân rất là dễ luôn bạn ơi Bạn nào xem video này là mấy bạn bảo đảm sẽ biết cách để chịu hồi thổ dân luôn á Rất là dễ thôi Đầu tiên nè ừ. Các bạn sẽ cần chuẩn bị những cái đồ mà mình đã đã cầm trên tay nè Đó các bạn nhìn nha Đây Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha Đầu tiên chúng ta sẽ phải đi kiếm một cái chỗ nào đó thật là tối Tối ơi ơi ơi là tối luôn Sao hiểu không Ok Búng tay cái là trời tối nè một hai ba action đó mấy bạn thấy chưa trời tối nè bạn ơi chỉ cần một cái búng tay thôi là trời tối liền luôn á ghê không <laughs> ok rồi tiếp theo bạn sẽ làm gì các bạn biết không đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha các bạn cần chuẩn bị một cái chính là cái bếp lửa bạn ơi đây chính là cái bếp lửa của mini world mới vừa cập nhật nè những bạn nào mà coi ở trong gọi là kho kho kho đồ á là các bạn sẽ nhìn thấy nha đây chính là cái bếp lửa nè sammy biết cái bếp lửa này để dùng để làm gì không Nướng thịt chứ làm gì là biết liền Nướng thịt đúng rồi đúng rồi Cái này dùng để nướng thịt nha các bạn nha Các bạn sẽ sử dụng cái cây đuốc này Các bạn châm vào trong đó Châm vô Đó thì nó sẽ cháy nè bạn thấy không Wow, cháy rồi nè Trời trời trời cái gì cái gì Trời, trời ờ, ơi Trời ơi Sammy làm cái gì vậy Sammy Trời ơi mấy bạn ơi Mấy bạn đừng có bắt trước theo Sammy nha Không có được nghịch lửa nghe chưa Leo cho trên cái đống lửa là sẽ bị phỏng đó bạn thấy chưa Không được bắt trước theo nghe chưa Ok rồi Tiếp theo nữa mấy bạn biết là gì không chúng ta sẽ sử dụng một miếng thịt gà để làm cái gì chúng ta sẽ bỏ thịt gà lên đây để cho nó nướng thịt gà ok bỏ vô nè nó sẽ bắt đầu nướng thịt gà đó mấy bạn thấy không một cái uh, miếng thịt gà đang đang được nướng nè bạn ơi nhìn hấp dẫn không đó cực kỳ thơm ngon gà mà sao to vậy trời trời thơm ngon không ôi, ôi, nó chín đây nè nó chín đây nè nó chín đây nè đó <laughs> ok rồi tiếp theo nữa sammy biết biết là chúng ta sẽ làm gì không không biết không biết đúng không Đơn giản thôi, chúng ta sẽ đứng đây và chờ mấy anh thổ dân À không nhầm, không phải là thổ dân Mà chúng ta sẽ chờ những con quái vật mấy bạn ơi Những con quái vật ở trong mini world mấy bạn biết là con gì không Là những con gọi là những con gì ta ờ, Những con gì con người ta gọi là con giả gì nhân nè À giả nhân, đúng rồi, con giả nhân Chúng ta sẽ chờ những con giả nhân Nó nghe được cái mùi thịt nướng thơm ơi là thơm Nó sẽ chạy lại mấy bạn ơi Và chúng ta sẽ bắt đầu biến bằng nó thành thổ dân nha Ok, chờ thôi One hour later Hey, thịt thơm vậy mà không thấy ai hết ta Ui, ui, ui, sao, sao, sao, sao, nhìn kia à! ui tới kìa tới kìa đó mấy bạn thấy không à, những anh thổ dân những anh thổ dân sau khi mà thấy được thịt nướng những anh thổ thổ dân sẽ rất là thèm và lại sẽ gọi là đứng nhảy múa bạn ơi bạn coi thấy không nè đang nhảy múa thấy không đó không nhìn tôi nè sam làm gì sam sam cũng nhảy theo luôn hả <laughs> ờ. nè mấy bạn ơi bạn coi nè sau khi mà nó nhảy múa xong thì nó sẽ bắt đầu ăn thịt nướng các bạn ơi bạn coi nha nó đang ăn nè đó nó đang ăn nè tự đi tí nữa phong cho sam thịt thịt khác còn này thịt cho cho thổ dân ăn đi ở đó ôi ôi bạn thấy không thổ dân rất là lười biếng luôn nha thổ dân sau khi mà ăn xong thì thổ dân sẽ nằm ngủ cái gì vậy sao làm theo, làm theo làm theo làm theo tí nữa tôi biến bà thành thổ thổ thổ dân luôn bây giờ ok rồi bây giờ thổ dân nó đã nằm ngủ rồi các bạn ơi nhiệm vụ tiếp theo là gì các bạn biết không chúng ta sẽ sử dụng một thứ đó chính là cái cây chày này đây cái cây chày để làm gì các bạn ờ. biết không chúng ta sẽ đập vô mặt nó đây các bạn coi nha đập nè đập nè đập nè đó u uh. wow Ủa, người luôn. Ủa, thôi nó biết thành người nè đó bạn thấy không à, Sau khi thổ dân bị gọi là sử dụng cái gậy này đập vô trong mặt Thì thổ dân sẽ bị rơi cái mặt nạ ra đó, Và sau đó nó sẽ biến thành thổ dân uh, chân chính các bạn ơi Sẽ không làm ác quỷ nữa và nó sẽ trở thành thổ dân đó đó thấy không mày thấy không nhìn thổ dân nhìn đẹp trai không quá đẹp trai luôn nhìn cái môi là thấy đẹp trai rồi <laughs> à, con này khóc nè nó khóc nè rồi bánh mì nè phong nó khóc nè đâu đâu con nào khóc Ôi đâu con nào khóc đâu nè đâu con này nó khóc nè Trời nó ngồi đây khóc hả tội nghiệp quá dạ ok rồi, tiếp theo các bạn biết là chúng ta sẽ làm gì không? Chúng ta sẽ vào trong kho đồ Sợ chúng ta sẽ lấy chúng ta một ổ bánh mì À không, lấy càng nhiều càng tốt nha Lấy thật là nhiều bánh mì luôn Sau đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ cho em bé này nha các bạn nha Đây, một em bé ờ, nè Mới khóc xong á, mới khóc xong á Em ơi, ăn bánh mì đi em Ăn đi Ủa đâu rồi? À, bằng nè. chiêu ở đây đó, thấy không đó. nó ăn nè thấy không nó ăn nè nó ăn sẽ nó cảm ơn mình nè đó dễ thương quá à. khi mà mấy bạn cho nó bánh mì thì nó thì nó sẽ cảm ơn các bạn đó thấy không đó rồi xong nó ăn nó no bụng rồi đó Em thổ dân này có tên là Bằng Chiếu các bạn ơi <laughs> Tên thổ dân nghe lạ ha Tên thổ dân là Bằng Chiếu Ok rồi Tiếp theo nữa là em này Mình sẽ cho em này ăn luôn nha Bánh mì nè Đâu Ok bạn này có tên là bơm bơm mấy bạn ơi bơm bơm <laughs> ok rồi ăn thêm đi ok rồi tiếp theo nữa là bạn thổ dân bên đây ok bạn thổ dân bên đây thì ờ, có cái đầu kìa bạn thổ dân bên đây thì có một cái quả đầu màu xanh rất là chất luôn các bạn ơi <laughs> ok người chơi mình sẽ cho bạn nó bánh bánh mì nha ăn đi đó, cải bạn nó đang vui này thấy không? Đó. Bạn này có tên là ừ. Cải Son các bạn ơi, Cải Cải Cải Son nghe cái tên lão ha. Ok rồi. đây <laughs> tiếp theo nữa mấy bạn biết chúng ta sẽ làm gì không? Sau khi mà triệu hồi được thổ dân rồi thì chúng ta sẽ sử dụng một thứ đó chính là cái này. Đây, bạn xem đây. Đó, mấy bạn biết cái này là gì không? Cái này người ta gọi là vật tổ đó bạn, cái này là vật tổ của mấy anh thổ dân nè. Thì mấy anh thổ dân à. sẽ ờ, rất là thích cái này đó. Ok. Rồi, Tiếp theo nữa chúng ta sẽ sử dụng một thứ nữa Đó chính là những cái lá cờ của những anh thổ dân Đây những cái lá cờ nè Mình sẽ lấy những cái lá cờ này nha Đây màu vàng nè màu xanh nè màu đỏ nè Đó lấy thêm giường ngủ nữa bạn ơi tại vì mấy anh thổ dân là cần phải có giường ngủ hiểu không đó bây giờ mình sẽ kéo đây mình kiếm giường ngủ nè giường ngủ đâu ta giường ngủ đâu rồi ờ giường ngủ giường ngủ giường ngủ giường ngủ cho mấy anh thổ dân ngủ à đây đây thấy anh nè ok mình sẽ đỡ những cái lá cờ ở đây đặt ở đây nè đó đặt vào đây Ê, đẹp quá à đẹp không đẹp không đó ok tiếp theo nữa chúng ta sẽ để cái giường ngủ vô đó để giường ngủ vô nè đó rồi à. mấy anh thổ dân sau khi thấy giường ngủ thì mấy anh sẽ chạy lại để mấy anh ngủ nè nè thấy không nè nè sao Tham đi ra sao đó thấy không rồi, anh thổ dân đầu tiên đã đi ngủ ok rồi anh thổ dân tiếp theo rồi còn anh nữa đâu rồi anh thổ dân ơi anh thổ dân à bên đây bên đây trời ơi anh đi đâu vậy ơi, bằng chiếu bé bằng chiếu rồi á bằng về chiếu. nhà ngủ đi anh anh anh thổ dân ơi anh thổ dân đầu đầu ờ, đầu xù ơi ngủ đi ngủ ngủ ngủ đi ngủ đi ok rồi bây giờ mình đang mình đang dẫn anh anh thổ dân về nhà bạn ơi về nhà ngủ đi anh quẩy hoài suốt ngày đi đi quẩy hoài à, đi ngủ à, đi ông ơi bằng chiếu rồi giờ bé bằng chiếu đâu rồi trời, trời, trời. ủa bằng chiếu đâu ai sao ơi <laughs> có bằng chiếu nó chạy ở nhà nó ngủ trong trong nhà luôn trời ơi khôn chưa trời ơi mấy bạn ơi đó <laughs> mấy bạn coi con con bằng chiếu nè con bằng chiếu nó khôn ghê luôn bạn ơi chạy vô nhà nó ngủ trong nhà luôn ờ à, trời khôn ghê ha thông minh ghê luôn á ok rồi ủa còn cái anh cái anh cãi cãi cãi son này sao mà anh cứ nhảy hoài vậy anh anh đang quẩy quẩy à, quẩy Michael Jackson Michael Jackson đúng rồi đang quẩy may Michael Jackson rồi không chịu đi ngủ đi đi ngủ đi anh đi quẩy hoài đi ngủ đi trời quấn mày bây giờ á ngủ đi ok rồi anh biết nghe lời nè ờ, ok rồi nó ngủ rồi nè bây giờ là đến lượt hai đứa mình hai đứa mình cũng phải đi đi ngủ hay sao mày ok để cái giường ra nè okay. ngủ ngủ ngủ ngủ cho trời sáng ngủ ơi ủa, ủa, ủa, sao ông với tôi nằm khác nhau vậy Sammy đã ngủ rồi các bạn ơi Ok đến lượt mình luôn nha Mình cũng sẽ đi ngủ luôn nè Ok ngủ nha Ngủ cho trời sáng các bạn ơi Sau khi trời sáng Thì mấy anh thủ thổ dân cũng sẽ thức Thức thức dậy chung với chúng ta luôn Đó thấy không nè ừ. Mấy anh đã tỉnh ngủ rồi Đó ngáp nè thấy không Ngáp nè đó ờ. vai cắt Khoan khoan còn còn cái con bé kia rồi con bé kia đâu à bằng chiếu, bằng rồi, chiếu bằng đây chiếu. <laughs> bằng chiếu chiếu ra ngoài đây nè ơi sao ơi bằng chiếu nó mới ngủ ngủ dậy xong nó vô bàn máy tính nó ngồi chơi game luôn sao ơi <laughs> rồi y chang ông luôn cái là chậu không chắc nè vậy xong chơi game trời ơi là trời mấy bạn ơi con bằng chiếu nó y hệt mình luôn các bạn ơi cứ ngủ dậy xong là ngồi vô máy tính chơi chơi chơi game mà con bằng chiếu nó cũng chui vô máy tính nó ngồi chơi game bạn ơi trời <laughs> ơi, trời ơi là trời không được chơi game không được chơi game rồi, đi học bài đi ngoài. cậu nói không được chơi game không được chơi game à. Ờ. đi học bài đi ok rồi, rồi. mấy bạn ơi mấy bạn biết tiếp theo chúng ta sẽ làm gì không thì những anh dân làng à không mấy anh này là mấy anh thổ dân mới đúng những anh thổ dân á bạn thì mấy ảnh cũng có công công việc đàng hoàng luôn nha mấy bạn biết công việc của mấy ảnh là gì không là chúng ta sẽ tự cho mấy ảnh công việc các bạn ơi đây đầu tiên nha mình sẽ cần uh, chuẩn bị một số đồ đầu tiên chính là kiếm nè mình sẽ lấy một cái kiếm kim cương nha tiếp theo nữa là một uh, cái cây rìu ok mình sẽ lấy thêm một cây rìu nè công cụ lấy thêm một cái bàn chế tạo nè ok rồi bây giờ các bạn coi này nha mình sẽ cho mấy anh này công việc này nha đầu tiên cái anh à, cái anh này tên là gì bom bom đúng không bom bom thì mình sẽ cho ảnh làm à, làm cái gì vậy ta ô mình chịu á anh không chịu bạn ơi mình cho ảnh kiếm anh anh anh anh không chịu ok vậy mình sẽ cho anh thử rìu nha không anh chịu không luôn. chịu luôn trời ơi, vậy là anh này sẽ làm gì ta từ từ để mình kiếm coi ruộng làm ruộng làm ờ. ruộng làm ruộng hả không tôi nghĩ là không phải làm ruộng đâu mình sẽ thử lấy cây cung nha ok lấy cây cung nè rồi cho anh cây cung nè Ui, à, được rồi nè Đó, anh này sẽ là thợ săn mấy bạn ơi Nhiệm vụ của ảnh là sẽ đi đi săn bắn đó nha Ok rồi, đi săn vui vẻ nha anh Ok, tiếp theo là bạn uh, cải cải son Bạn cải son sẽ làm gì đây? Mình sẽ cho bạn ấy một cái kiếm Bùm Đó, cái đồ, đồ cái mũ được hen <laughs> Ủa sao cái đồi được vậy Bạn bạn cải son đã trở thành hiệp sĩ bạn ơi Nhiệm vụ của bạn ấy là bảo vệ dân làng Đó từ nay là làng Hero Team sẽ có một anh bảo Một anh bảo bảo vệ đẹp đẹp trai cao to đen hôi đó <laughs> Ok trai thật rồi à rồi tiếp theo nữa sẽ là con bé con bé ờ, con bé kia rồi con bé bằng chiếu rồi Đó, ủa nó đâu rồi bằng chiếu ơi làm gì vậy à, trời đừng trời ơi con bằng chiếu nó nghịch quá bạn ơi ok bạn bằng chiếu thì mình sẽ giao nhiệm vụ là chế tạo nha ok cầm bạn chế tạo đi bum đó thấy không bằng chiếu sẽ có nhiệm vụ là là là chế chế tạo đồ của bạn ơi ok rồi, rồi. đó đây mấy bạn ơi bạn coi nè mấy anh thổ dân đang chiến chiến đấu với mấy mấy con nhện nữa bạn ơi bạn thấy không đó mấy anh thổ dân đang bắn mấy con nhện nè đó rồi xong họ bắn nó đi anh bắn nó đi rồi còn anh, anh anh thủ dân bên đây đang làm gì đây cải son đã chui vô nhà của timmy và tiêu diệt mấy con nhện trong nhà của timmy các bạn ơi đó anh thủ dân này rất là tốt luôn nha ờ trời rồi xong Ủa, sao bị cắn vậy anh thủ dân bị con nhện cắn rồi chạy rồi à. Thầy, <laughs> chạy trời ơi, chạy lan kìa ok à. Ok bạn ơi thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn được cách để có thể chịu hồi được gọi là những anh thủ dân các bạn ơi Và các bạn thấy mấy anh thủ dân có đẹp trai không nào Nếu như các bạn thấy mấy anh thủ dân đẹp trai thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè ờ, ủa mà khoan các bạn ơi hình như mình đang để ý một cảnh gì đó trời ơi trời ơi sao đang trời trời trời sáng mà lại đi ngủ trời mấy anh thổ dân này lười biếng quá bạn ơi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 yêu anh em phải rồi tạm biệt bye bye